Cô gái này tên là Wendy, cô là một học sinh dị hợm, cá biệt trong trường, vì thế Wendy luôn bị các bạn đồng lứa kỳ thị, xa lánh, nhưng nói xa lánh thì cũng không đúng, vì trong mắt của Wendy, đám trẻ trâu này không đủ đẳng cấp để chơi với cô. Wendy có một khả năng ngoại cảm đặc biệt, đó là có thể nhận biết được mối nguy hiểm sắp xảy ra khi chạm vào một ai đó. Chẳng hạn như cậu em trai của Wendy bị bọn trẻ trâu ăn hiếp, cô chỉ chạm vào cậu bé là có thể biết ai là người ăn hiếp em trai mình. Sau đó Wendy cầm theo hai bì cá hồ ăn thịt người tới hồ bơi, anh trai của chị thì chỉ có chị mới được ăn hiếp thôi nhan mấy đứa. Nói xong Wendy thả hai bì cá xuống hồ, nhanh chóng tên trẻ trâu bị cá cắn cho tay tét. Wendy đứng trên quan sát rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Cũng vì việc này mà cô gái bị nhà trường đuổi học vì cái tội cố ý giết người. Hôm nay bố mẹ của Wendy đưa cô đến nhập học tại một ngôi trường mới có tên là Học viện Nevermore. Đây là ngôi trường dành cho những kẻ quái vật, lập dị. Bố mẹ của Wendy cũng từng học tập và quen nhau ở đây. Tuy không muốn nhưng Wendy cũng đành phải nghe theo lời cha mẹ, với lại một phần cô gái nghĩ là cũng như 8 lần nhập học trước, Chẳng bao lâu cô cũng sẽ bị đuổi học mà thôi. Một lúc sau mọi người cũng vào trong khuôn viên của học viện, nơi đây nhìn có vẻ rất là cổ kính, không khí u ám vô cùng. Ngay lập tức Wendy được bố mẹ đưa đến gặp hiệu trưởng để nhập học. Đối diện với bà hiệu trưởng, Wendy vẫn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng của mình. Với thành tích 5 năm học 8 trường của mình, Wendy vô cùng tự hào. Cô gái cho rằng không bao lâu thì ngôi trường này cũng giống như những lần trước mà thôi. Mặc dù Wendy rất bố láo, nhưng cô lại có thành tích học tập cực kỳ tốt. Với lại mẹ của cô cũng là bạn với hiệu trưởng, nhanh chóng cô gái đã được đồng ý để học tập tại ngôi trường. Bà hiệu trưởng còn nói một tuần sẽ đưa Wendy đi gặp bác sĩ tâm lý hai lần để điều trị căn bệnh xa lánh xã hội của cô. Thủ tục đã xong, bà hiệu trưởng đưa Wendy đến ký túc xá, cô bạn cùng phòng thấy cô liền niềm nở tiếp đón. Nhưng Wendy liền tránh né, vì cô bị dị ứng với màu sắc, thảo nào trên người cô chỉ có màu trắng và màu đen, còn cô bạn cứ như là con tắc kè bông vậy. Cô bạn cùng phòng tự giới thiệu mình tên là Edith, sau đó là dẫn Wendy đi nhận đồng phục cũng như giới thiệu sơ về ngôi trường. Học sinh nơi đây được chia thành 4 môn phái, và nhóm này gọi là răng nanh, hay tên gọi khác là ma cà rồng, còn đây là băng lông lá, có thể hóa sói và đêm trăng ngầm. Ginit cũng là thành viên của băng nhóm này. Băng nhóm thứ ba có tên là vảy cá, trên da xuất hiện lớp vảy như là người cá vậy. Nhóm cuối cùng có tên là ngáo đá, là những người như thanh niên ấp ơ này đây. Quen đây nói rằng cô không quan tâm tới mấy băng nhóm này, dù gì cô cũng không học ở đây lâu. Sau đó cô gái già chia tay gia đình của mình. Mẹ của Wendy dặn dò cô là đừng có ý định mà chạy trốn, vì bà đã nhờ các giáo viên ở trường trông chừng cô rồi, nhưng Wendy nói rằng cô sẽ trốn khỏi ngôi trường này và cũng sẽ không về nhà nữa. Bà mẹ cũng cạn lời với đứa con này, Tuy nhìn mặt vô cùng lạnh lùng nhưng bà mẹ vẫn rất yêu thương Wendy, không yên tâm với con gái, bố của cô đã để lại một bàn tay để trông chừng Wendy. Ở một diễn biến khác, bên trong khu rừng ngay cạnh học viện, một thanh niên đang đi leo núi thì bất ngờ bị một thứ gì đó tấn công, cảnh sát nhanh chóng cũng có mặt ở hiện trường, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, xác của người thanh niên bị cắn xé, vương vãi khắp nơi, nhưng nghiêm trọng hơn đây đã là vụ thứ ba trong tháng khiến cảnh sát trưởng vô cùng đau đầu. Tối hôm đó, Wendy chia đôi phòng ký túc xá ra với Init, những thứ có màu sắc đều bị nữ chính gỡ bỏ hết, Cô còn muốn bạn cùng phòng của mình im lặng để cô tập trung viết sách, sở thích của Wendy là viết tiểu thuyết trinh thám mỗi khi rảnh rỗi. Nhìn thấy cô bạn mới quá sức sược, Ginit chịu không nổi liền biến ra móng vuốt muốn chỏng nhau với Wendy. cũng may giáo viên quản lý khu túc xá đến kịp thời để can ngăn. Giáo viên này tên là Thon Hill, bà đến tặng cho Wendy một cây hoa thực dược đen để chào hỏi và phổ biến nội quy ký túc xá cho tân học sinh. Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, Wendy mặc một bộ đồ full đen đến phòng đấu kiếm, phía sau bàn tay vẫn luôn theo dõi cô. Quên đây thách đấu với một tay kiếm đệ nhất trong trường, có biệt danh là ông chúa, nhưng cô cho rằng con ong có mạnh cỡ nào thì sau khi trích cũng sẽ chết đi. Cả hai bắt đầu màn đấu kiếm, ăn miếng trả miếng vô cùng đẹp mắt, cuối cùng là hòa một một. Tới trận chung kết, Wendy muốn chơi lớn. Không đội mũ bảo hiểm và dùng đầu nhọn của kiếm để đánh, ông chúa cũng không ngần ngại mà đồng ý. Hai bên tiếp tục giao đấu vài trăm chiều nữa, cuối cùng Wendy đã thua và bị ông chúa sạch một đường ở chán. Wendy đến phòng y tế để xử lý vết thương, tại đây một thanh niên tên là Govan bắt chuyện với cô. Cậu ta là một người nhút nhát, không thể hòa nhập với ngôi trường này, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền. Wendy không để ý thanh niên này mà bỏ đi về. Nhưng vừa ra tới ngoài sân, cái tượng đá hình quỷ đột nhiên di chuyển sau đó rớt xuống người cô. Cũng may có một người đã ôm Wendy tránh né kịp thời, nhưng cô cũng đã bị bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh dậy thì cậu thanh niên kia cũng ngồi bên cạnh. Wendy không cảm ơn cứu mạng, mà cô còn trách thanh niên sao cứu cô làm gì. Cô đang muốn chết vì trận thua đấu kiếm vừa rồi cơ mà. Nhưng thanh niên này nói rằng mình chỉ làm theo bản năng. Sau đó anh giới thiệu mình tên là Topper, từng gặp Wendy lúc cả 26 tuổi trong đám tang của một người bà. Lúc đó hai người chơi trốn tìm, Topper đã trốn vào trong quan tài, xém chút nữa bị đưa đi hỏa thiêu, lúc đó Wendy đã cứu anh. Bây giờ anh cứu cô lại, coi như là hòa. Chiều hôm đó, lúc đang viết tiểu thuyết thì Wendy đã phát hiện ra bàn tay, cô liền bắt lấy nó, sau đó là cho bàn tay hai sự lựa chọn, một là bị nhốt trong hộp tủ đến cuối học kỳ, hai là phải phục tùng Wendy, và tất nhiên bàn tay chọn cái thứ hai rồi. Sáng hôm sau, bà hiệu trưởng đưa Wendy đến gặp bác sĩ tâm lý. Bà ta phải đích thân đưa cô gái đi vì sợ cô chạy trốn. Vừa gặp bác sĩ, Wendy liền dằn mặt là bà bác sĩ trước điều trị cho cô đã phát điên sau buổi tư vấn cho cô, đơn giản vì bà ta không xứng tầm. Còn về việc thả cá hổ cắn bạn học, Wendy nói rằng thằng trẻ châu đó chỉ bị cắn một cái trứng cút, loại như nó thì không nên để nó đẻ trứng, tập chúng bệnh nhân khó trị. Nhưng bà bác sĩ vẫn rất kiên trì, bà hỏi tiểu thuyết trinh thám mà Wendy viết đã xuất bản chưa. Cô lạnh lùng trả lời rằng những nhà xuất bản đó không đủ đẳng cấp để thưởng thức tiểu thuyết của cô, còn chê nó u ám quá, kết quả liền bị Wendy gửi trong một hộp quà toàn là bẫy chuột kẹp nát tay. Nói chuyện một hồi, Wendy muốn đi vệ sinh, cô vào trong khóa cửa lại. Sau đó là dùng một cái giữa móng tay để mở cửa sổ, cuối cùng là đu xuống đường ống nước thoát ra bên ngoài. Đang đi thì Wendy va phải người bán trái cây, khả năng ngoại cảm của cô liền bộc phát, nhìn thấy người đàn ông bị tai nạn gãy cổ chết tươi, tuy vậy Wendy vẫn không quan tâm mà tiếp tục chạy trốn. Cô đến một quán cà phê, giúp thanh niên phục vụ sửa cái máy ép, với điều kiện là anh phải đưa mình ra bến tàu để thoát khỏi đây. Thanh niên này tên là Taylor. Sau khi Wendy sửa xong, anh nói cô ra bàn ngồi để mình một tiếng nữa tan ca làm thì sẽ đưa cô ra bến tàu. Wendy ngồi đợi một lúc thì có ba thằng trẻ trâu đến gây chuyện, biết cô học ở trường dành cho những người lập dị nên đám này khinh thường. Kết quả chỉ với vài đòn đánh, Wendy đã hạ gục luôn cả ba. Lúc này cảnh sát trưởng của thị trấn cũng đến, ông cũng là bố của Taylor. Nhìn thấy một cô gái bé nhỏ mà hạ ba thằng thanh niên khiến ông cũng vô cùng bất ngờ. Lúc này bà hiệu trưởng cũng đến. Sau khi nghe tên của Wendy, cảnh sát trưởng nói là mình biết bố của cô. Đáng ra bố của Wendy phải đi tù lâu rồi vì cái tội giết người. Ông cảnh sát còn nói sẽ chú ý đến cô làm Wendy cũng chẳng hiểu cái vẹo gì. Sau đó nữ chính bị bà hiệu trưởng bắt về trường. Trên đường về, Wendy đã thấy người bán trái cây bị tai nạn chết queo, giống như cô đã nhìn thấy lúc nãy, nhưng cô gái cũng không để tâm cho lắm. Tối hôm đó, Init đã tâm sự với Wendy, thật ra cô nàng là ma sói phát triển chậm, chỉ có thể biến ra móng vuốt nhưng không thể hóa sói, vì vậy cô luôn bị người trong dòng tộc khinh thường. Quá đau buồn, Init đã rơi nước mắt, thấy vậy Wendy cũng nói cuộc đời cô cũng từng khóc một lần, đó là lúc 6 tuổi. Lúc đó Wendy nuôi một con bồ cạp làm thú cưng, nhưng thấy cô quá lập dị nên bọn trẻ trong vùng đã cắn chết con bé của cô. Sau khi chôn cất cho thú cưng của mình, Wendy vô cùng đau lòng mà khóc cạn nước mắt. Từ đó cô cũng hiểu ra là khóc không thể giải quyết được vấn đề nên cô đã không khóc nữa từ đó đến nay. Tâm sự một hồi, Wendy muốn init hại chỉ mình sử dụng máy tính. Sau đó cô cho bàn tay đi đến cặp Taylor, nhìn thấy bàn tay đang di chuyển, thanh niên liền sợ tay đái, đánh đập lung tung. Một lúc thì Tyler cũng bình tĩnh trở lại, bàn tay hắt cái điện thoại qua cho thanh niên, sau đó là chuyển lời của Wendy muốn Tyler hãy gọi đến số này, cô muốn anh đưa mình ra bến tàu vào cuối tuần này, cả hai sẽ gặp nhau ở buổi hội trợ Tyler cũng không ngần ngại đồng ý. Cuối tuần cũng đến, quanh đây tạm biệt bạn cùng phòng, sau đó là nhờ một người trong giang hàng phóng phi tiêu cầm chân bà hiệu trưởng giúp mình để Tyler đưa cô ra bến tàu. Trước lúc đi, Tyler đã đưa cho cô tài liệu về vụ án của bố cô vào 20 năm trước. Nhưng hai người vừa ra xe thì đã bị ba thằng trẻ trâu lúc trước chặn đường. Thấy vậy Tyler liền dẫn Wendy chạy vào trong hội trợ. vô tình cô va phải Jovan, khả năng ngoại cảm liền bộc phát, cô nhìn thấy thanh niên này bị chết một cách thảm thiết. Thấy vậy Wendy liền đuổi theo Jovan vào khu rừng, muốn thông báo cho thanh niên này về mối nguy hiểm, Bất ngờ Jovan dùng siêu năng lực hắt Wendy dính vào thân cây, sau đó anh đưa cho Wendy xem một tờ giấy, bên trong là hình vẽ của cô, thì ra Jovan muốn giết chết Wendy. Con quỷ đá lúc trước cũng là do hắn làm rơi, Jovan cho biết mẹ của mình là một nhà tiên tri. Bà ta cho biết Wendy sẽ hủy diệt tất cả mọi người vào ngôi trường này, nên nhiệm vụ của Jovan là giết chết cô để chuyện này không xảy ra. Đúng lúc Jovan sắp bóp chết Wendy, một con quái vật đã xuất hiện tấn công thanh niên này, nó cào cấu Jovan cho đến chết, sau đó quay lại nhìn Wendy một cái rồi bỏ đi, chứng kiến mọi việc làm Wendy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhập học mới một tuần, Wendy đã sắp bị giết hai lần, được quái vật kỳ lạ kịp cứu mạng, không những thế cô còn có thể hủy diệt cả ngôi trường, còn cả vụ án của bố cô. Với bản tính tò mò thích trinh thám của mình, Wendy cảm thấy ngôi trường này có gì đó mờ ám, vô cùng thú vị. Nên cô quyết định sẽ ở lại để điều tra rõ sự việc. Nhanh chóng Wendy đã báo sự việc với cảnh sát, nhưng kỳ lạ là cảnh sát trường đã huy động lực lượng tìm hết một đêm vẫn không thấy xác của Dovan. Bà hiệu trưởng còn cho rằng Wendy đã nói láo, một lần nữa nữ chính đã kể lại sự việc, nhưng cô giấu việc mình có khả năng nhìn thấy tương lai, cũng như việc Jovan muốn giết chết mình. Cô chỉ nói mình nghe tiếng động nên đi vào rừng, rồi tình cờ thấy Jovan bị quái vật tấn công. Wendy đã chạy đi cầu cứu thì gặp được cô nàng ong chúa và nhờ cô ta gọi người giúp. Sau đó Wendy đã bất tỉnh và tỉnh lại thì đã ở phòng của mình. Kể xong Wendy muốn nói chuyện riêng với cảnh sát trường, bà hiệu trưởng liền đi ra ngoài. Lúc này Jovan lại trở về không thương tích làm Wendy bất ngờ vô cùng, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây? Tối hôm đó, Wendy xem lại tờ giấy mà Novan đã để lại lúc ở trong rừng, cô nhìn thấy bên trong nó có một ký hiệu gì đó. Hôm sau cô gái liền đến gặp hiệu trưởng, nói mình muốn gặp Novan để hỏi dò, nhưng bà ta cho biết là Novan đã bị đổi học, sẽ ra bến tàu về nhà vào chiều nay. Bà hiệu trưởng cũng biết Wendy có khả năng ngoại cảm, vì mẹ cô cũng có khả năng này, bà ta nói Wendy đừng tin những gì mình nhìn thấy, sau đó là muốn cô hãy chọn một môn ngoại khóa để tham gia. Không từ bỏ, Wendy nhân lúc đi tìm hiểu về các lớp ngoại khóa để điều tra thêm về Jovan. Cô đến gặp ông chúa, Hỏi lúc đó cô ta đã báo sự việc cho ai đầu tiên, ông chúa nói rằng mình đã báo nó cho hiệu trưởng. Tưởng nữ chính đến đây để tham gia lớp học thanh nhạc, đám người của ông chúa bắt đầu cười cờ Wendy. Thấy vậy cô liền hét lên một âm thanh mà chỉ có chó nghe được, nhưng thứ bằng thủy tinh xung quanh đều bị dạn nứt hết. Sau đó Wendy đến hội bắn cung để gặp Topper, anh ta cũng là bạn cùng phòng của Rovan. Thanh niên này cho biết Jovan là một người rụt rè, nhút nhát, có khả năng điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ, thấy thông tin cũng không mấy quan trọng. Wendy tiện tay lấy cây cung bắn vào cái táo đang rơi làm Topper cũng điếng hồn, bên trên lầu và hiệu trưởng vẫn luôn theo dõi quanh đây. Cuối cùng cô quyết định gia nhập câu lạc bộ nuôi ong. Trưa hôm đó, Jovan chuẩn bị ra bến tàu, Wendy liền chạy ra hỏi tại sao cậu ta lại nói số phận của cô sẽ hủy hoại ngôi trường này và muốn biết Jovan đã lấy bức tranh kia ở đâu. Nhưng thanh niên này nói là mình không có nói như vậy, anh chỉ vào rừng hóng gió mà thôi. Sau đó Jovan lên xe rời đi, Wendy cũng cho bàn tay bám theo. Ra đến nhà ga, Jovan đi vào một nhà vệ sinh, sau đó là biến thành một người đàn ông trung niên, làm bàn tay bị mất dấu. Cuối cùng người đàn ông này lại biến thành bà hiệu trưởng, Hôm nay, trong buổi học về sinh vật học, với kiến thức sâu rộng của mình, Wendy đã chiếm hết hào quang của ông chúa, làm cô nàng này tức muốn điên người. Bây giờ hai người đã trở thành đối thủ cạnh tranh thật sự. Kết thúc buổi học, Wendy đến gặp Init, muốn cô đóng giả mình trong buổi học nuôi ong để qua mắt bà hiệu trường, còn cô sẽ đi vào rừng để điều tra lại, vì đã chuẩn bị cho hội thi đua thuyền trong trường. Init đã không đồng ý, nhưng vì Wendy đã năn nỉ ỉ ôi, cô nàng sói cũng đồng ý giúp. Để cho Init đóng giả mình, Wendy đi vào rừng để tìm manh mối. Cô phát hiện cảnh sát trưởng cũng đang ở đây. Nhanh chóng Tyler đã kéo cô nấp vào trong, không để cảnh sát trưởng phát hiện. Thì ra Tyler cũng đang theo dõi bố mình để tìm hiểu mọi chuyện. Lúc này Wendy đã kể hết mọi chuyện về Jovan cho Tyler nghe. Thanh niên nói rằng mình tin là Wendy nói thật. Tìm kiếm một hồi, Wendy đã phát hiện cái kính của Jovan. Vừa cầm vào nó, nữ chính đã nhìn thấy Jovan đang điều khiển bức tượng để giết mình lúc trước. Sau đó là cãi lộn với Topper, còn có cảnh Dovan đã xé bức tranh trong một quyển sách, cuối cùng là lúc Dovan chết. Điều đó chứng tỏ những gì cô thấy vào tối hôm đó là sự thật, không phải ảo giác. Ngay lập tức Wendy vào thư viện để tìm quyển sách kia, lúc này giáo viên Thornhill cũng vừa đến. Wendy liền hỏi về biểu tượng trong bức tranh, cô giáo cho biết đây là biểu tượng của một hội học sinh thời xa xưa có tên là Nice, nhưng hội này đã tan rã từ lâu không rõ nguyên do. Thornhill cũng tâm sự với Wendy là mình cũng cảm giác lạc loài trong ngôi trường này, vì cô không có dị năng gì cả, chỉ là một người bình thường, còn nói nếu Wendy muốn có người tâm sự thì mình luôn sẵn lòng. Tối hôm đó, nhân lúc Topper đang chạy thể dục, Wendy đã đột nhập vào phòng của anh để tìm cuốn sách. Nhưng cô chỉ tìm thấy được một cái mặt nạ kỳ lạ. Lúc này có người gõ cửa, Wendy liền trốn dưới gầm giường. Thì ra là ông chúa đến gặp Topper, hai người này là người yêu cũ của nhau. Ông chúa hỏi tại sao Topper lại yêu một cô gái lấp dị như là Wendy. Sau đó là muốn bằng tất cả thủ đoạn để thắng trong cuộc thi đua thuyền, làm bẻ mặt khu ký túc xá của Wendy. Nghe được mọi việc làm nữ chính vô cùng tức giận, Cô nói với Init là mình cũng sẽ tham gia cuộc thi đua thuyền để chiến thắng ông chúa. Init cho biết vì đội của ông chúa thuộc tộc người cá nên năm nào họ cũng dùng thủ đoạn để thắng trong cuộc thi đua thuyền. Nghe vậy Wendy nói sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó với đám này. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi đua thuyền. Đội của Wendy là đội mèo đen. Cô nàng mặc bộ đồ con mèo nhìn xinh đẹp vô cùng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần chèo thuyền đến hầm mộ để lấy cờ sau đó là quay lại điểm xuất phát. Ai về đích trước sẽ thắng. Nhanh chóng bốn đội liền bắt đầu cuộc thi. Viên ông chúa bắt đầu chơi xấu, cho một thanh niên người cá bơi xuống nước, đẩy chiếc thuyền của đội tím vào chướng ngại vật mà vỡ đôi. Bây giờ chỉ còn ba đội. Sau đó thằng người cá muốn tấn công đội mèo đen, nhưng Wendy đã nhìn thấy được, cô liền cho bàn tay kích hoạt cơ quan, bắn ra lấy trói thanh niên người cá lại. Sau khi đến được khu rừng, để đồng đội ở lại trong thuyền, Wendy chạy vào trong để lấy cờ. Sau đó bàn tay liền dụ đội đỏ đi nơi khác, lợi dụng lúc này Init đã biến móng vuốt vào thùng thuyền của đám này. Lúc này Wendy cũng đã đến nơi, nhưng cô vừa lấy cờ thì đột nhiên bất tỉnh. Trong cơn mơ Wendy thấy một cô gái giống y hệt mình mặc đồ trắng, trên tay còn cầm một cuốn sách. Sau đó cô ta nói Wendy chính là chìa khóa. Đến khi Wendy tỉnh dậy thì thấy ông chúa cũng đã lấy cờ, biết hầm mộ này có vấn đề nhưng Wendy cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng cô chạy ra thuyền để đi về. Đội đỏ vì thuyền đã bị thủng nên đã chìm nghỉm luôn, bây giờ chỉ còn đội mèo đen và đội ong vàng. Wendy liền kích hoạt những mũi giáo để đâm thủng thuyền của ong vàng, nhưng thanh niên người cá lại xuất hiện, muốn đẩy lật thuyền của mèo đen. Thấy vậy Wendy liền cho bàn tay nhảy xuống nước, đấm cho thanh niên người cá bất tỉnh. Sau đó đội mèo đen cũng đâm thủng thuyền của ông chúa, thành công giành chức vô địch hội thi năm nay, đoạt được cúp khiến đội mèo đen mừng hết lớn. Nhưng với bản tính chống đối xã hội của mình, Wendy không thích cảnh này, cô liền đi vào ngồi dưới bức tượng để nghỉ ngơi. Bất ngờ nữ chính nhìn thấy biểu tượng trong bức tranh ở trên cuốn sách của bức tượng. Tối hôm đó, lúc mọi người đã đi ngủ, Wendy một mình tới chỗ bức tượng, cô trèo lên đọc nội dung trên nó, cuối cùng là ghép lại thành dòng chữ búng tay hai lần. Cô gái liền làm theo, bất ngờ bức tượng chuyển động, mở ra một mật đạo. Wendy đi xuống dưới thì thấy có tranh của rất nhiều người, còn có tranh của ba mẹ mình. Tại đây cô cũng tìm được cuốn sách mà Jovan đã xé bức tranh lúc trước, nhưng lúc vừa định trở ra thì có người đã bắt lấy Wendy. Lúc này trước mắt Wendy là một đám người mặc đồ đen, tất cả đều đeo cái mặt nạ giống như cái tìm được ở phòng Jovan. Nhanh chóng Wendy cũng biết đám này là ai, chính là bọn người của ông chúa. Còn có Topper, 30 năm trước hội nai xe đã bị tan rã vì một học sinh mất tích không rõ nguyên do. Sau đó đám người của ông chúa đã tập hợp lại hội này mục đích chỉ để tiệc tùng, vui chơi các kiểu, và Rovan cũng nằm trong hội này. Lúc này Topper muốn mời Wendy gia nhập, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng, ông chúa đành ra lệnh thả Wendy ra. Không cần nhé, chị đã tự cười trói từ lâu rồi, chủ yếu là muốn nghe mấy đứa nói chuyện thôi. Trước khi rời đi, Wendy còn nói cách bắt cóc của hội này đúng là sỉ nhục cho nghề bắt cóc mà. Bây giờ điều mà Wendy tò mò nhất chính là cuốn sách có bức tranh kia, còn con quái vật ở trong rừng nữa. Sáng hôm nay, tất cả học sinh trong học viện sẽ đi xuống thị trấn để làm tình nguyện. Trên đường đi, Wendy hỏi Topper có bao giờ nghe Jovan nói về cuốn sách này hay không. Thanh niên trả lời cách đây vài ngày từng thấy nó trên bàn của Jovan, vì đã ăn cắp nó nên Jovan đã bị đuổi khỏi hội. Chính điều này đã làm Jovan và Topper cãi nhau, giống như Wendy đã nhìn thấy trong lúc chạm vào mắt kính của Jovan. Topper còn cho biết người đàn ông đứng cạnh Wendy trong sách tên là Tôn. ông là người sáng lập ra thị trấn này. Sau đó mọi người bắt đầu chia ra đi làm tình nguyện. Quen đây làm việc tại khu bảo tồn lịch sử của thị trấn, nhưng mục đích cô đến đây là để điều tra về tên rắt tôn kia. Quen đây đột nhập vào khu bảo tồn của thị trấn để tìm xem có món đồ gì có ích không. Cô nhìn thấy cô gái mà mình đã thấy trong ảo giác ở trong bức tranh trên tường, bên cạnh là tên rắt tôn đang tiến hành nghi lễ gì đó. Cuốn sách mà cô gái đó cầm trên tay cũng được Quen đây tìm thấy, nhưng rất tiếc đây chỉ là hàng giả, bên trong không có gì. Quản lý ở đây cho biết quyển sách thật đã bị trộm mất từ mấy tháng trước. Wendy đến gặp Tyler để hỏi về nhà thờ đã tiến hành nghi lễ trong bức tranh. Thanh niên nói nó ở sâu trong rừng, nhưng đã bỏ hoang lâu rồi. Với lời chỉ dẫn của thanh niên, Wendy nhanh chóng đi đến đó, nơi đây vô cùng tan hoang. Bất ngờ một ông già vô gia cư ra đuổi cô đi, khi nói đây là nơi ở của mình, Wendy liền ra lệnh cho bàn tay leo lên bóp cổ, kéo ông già ra ngoài. Sau đó cô bắt đầu chạm vào xung quanh xem có nhìn thấy ảo giác gì hay không, đến khi chạm vào cánh cửa, Wendy liền nhìn thấy ảo giác. Một cô gái giống hệt như Wendy đang bị một đám người bao quanh, luôn miệng chửi cô gái là phù thủy, còn muốn thiêu sống cô. Lúc này tên giác tôn đến, nói chúa đã phán xét cô gái có tội, hình phạt là thiêu sống. Cô gái cũng phản biện, nói người có tội chính là tên giác tôn, chính hắn đã cướp đất của những người ở đây, sau đó đổ tội họ là phù thủy. Nói xong cô gái còn đánh cho tên này rách mặt, quá tức giận, hắn liền nhấc cô gái vào nhà thờ để thiêu sống, bên trong còn có rất nhiều người. Cô gái muốn cứu bọn họ nhưng tất cả đều bị xích xuống sàn, không chạy được, mẹ của cô liền nói cô hãy một mình chạy trốn, tìm thêm người để cứu lấy tương lai, không còn cách nào, cô gái đành đi xuống đường hầm thoát ra ngoài, Wendy cũng đi theo cô gái. Bất ngờ cô ta chạy lại nói tên tôn sẽ giết hết tất cả thì hắn mới chịu dừng tay, sau đó Wendy tỉnh dậy. Cô nhận ra cô gái mà mình thấy chính là tổ tiên của cô vào 400 năm trước, bất ngờ Wendy nghe tiếng động ngoài rừng, cô nhìn ra thì thấy con quái vật lúc trước, Cô lập tức theo dấu chân nó để đuổi theo. Wendy phát hiện ra con quái vật này là con người biến thành, vì dấu chân nó đã chuyển thành dấu chân người. Bất ngờ lúc này Topper xuất hiện, Wendy liền nói cho anh biết về chuyện quái vật, nhưng những dấu chân của nó đã bị cơn mưa xóa sạch, nên Topper tưởng cô ảo tưởng. Chiều hôm đó, Wendy có màn đánh đàn biểu diễn trước tượng đài của tên Dắt Tôn trong thị trấn, nhưng qua những gì đã thấy vừa rồi, cô cảm thấy tên này không đáng để ca tụng, bản tính chống đối xã hội bộc phát. Trong lúc tất cả mọi người đang hăng say nghe đàn, Wendy cho bàn tay đổ xăng vào bức tượng, sau đó là châm lửa gây ra một vụ nổ lớn, mọi người điếng củ xà bỏ chạy tán loạn, chỉ có quen đây là vẫn ngồi đàn vô cùng thỏa mãn, bức tượng tên Giác Tôn bị sức nóng làm cho tan chảy. Vốn người dân thị trấn đã không thích phù thủy trong học viện, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy làm người dân càng thêm căm ghét ngôi trường. Bà hiệu trưởng vì việc này đã mắng cho đây một trận, nhưng cô nói rằng tất cả không liên quan đến mình. Lúc này ở trong nhà thờ cổ, ông vua gia cư đang sửa lại cái máy ảnh của mình thì bất ngờ con quái vật xuất hiện tấn công, nhưng máy ảnh của ông đã chụp lại được con quái. Đến lúc cảnh sát đến nơi thì nhìn thấy cái máy ảnh, cuối cùng đã thấy được hình dáng thật của con quái vật. Khuya hôm đó, Wendy đột nhập vào đồn cảnh sát để khám nghiệm tử thi người đàn ông vô gia cư. Cô phát hiện thấy thi thể người đàn ông bị mất hai ngón chân. Trở về phòng, Wendy bắt đầu tập hợp hết những thông tin mà mình thu thập được. Thì ra những người bị quái vật giết chết đều bị giải phẫu lấy mất một số bộ phận trong cơ thể. Đầu tiên là thận, người thứ hai là ngón tay, thứ ba là túi mật, và cuối cùng là hai ngón chân. Hôm nay trong buổi học, Wendy nhìn thấy Topper có vết cào ở cổ giống như là quái vật cào vậy. Cô liền theo dõi thanh niên này đến một nhà kho, Wendy vào trong kiểm tra thì thấy rất nhiều hình vẽ về quái vật, nghi ngờ Topper là con quái kia. Cô gái liền lấy vài tấm ảnh, sau đó là đi đến gặp cảnh sát trưởng đưa nó cho ông. Wendy muốn hai bên chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra. Nhưng cảnh sát trưởng nói ông cần thêm bằng chứng mới có thể hợp tác với Wendy được. Châu đó, Wendy bắt đầu xem kỹ lại những bức tranh mà Topper vẽ. Lúc này cậu bạn trong hội nuôi ong của Wendy cũng ở đó, nhìn thấy một tấm ảnh có hình vòng tròn. Anh nuôi ong nói là mình đã thấy chỗ này ở trong rừng. Hai người lập tức đi đến đó. Đây là một cái hang động, có lẽ là hang của con quái vật. Wendy vào trong điều tra thì phát hiện có rất nhiều xương động vật. Cô cũng lấy được một cái răng nanh bị dụng của con quái vật. Sau đó Wendy lại trở về nhà kho của Topper, cô lấy một cái khăn có dính máu của thanh niên, muốn đem nó đối chiếu DNA với cái răng của quái vật. Lúc này bất ngờ Topper trở về, Wendy cũng không ngại mà hỏi thẳng tại sao Topper lại biết con quái vật mà vẽ ra nó. Thanh niên này nói là mình đã nằm mơ thấy nó mấy tuần nay, bị ám ảnh nên đã vẽ nó, vết cào ở cổ là do con quái vật ở trong tranh sống lại gây ra, siêu năng lực của Topper là có thể làm sống lại những con vật mà mình vẽ. Tuy nghe có vẻ hợp lý nhưng Wendy vẫn không tin, cô đem cái khăn máu và cái răng của quái vật đến cho cảnh sát trưởng để đối chiếu DNA, nhưng kết quả lại không trùng khớp, như vậy Topper không phải là quái vật. Tối hôm nay có một buổi dạ hội ở trong trường, Wendy muốn trong lúc mọi người tham gia buổi tiệc thì mình và thanh niên nuôi ong sẽ đến chỗ hang động kia để xem con quái vật, nhưng không ngờ bàn tay đã chơi bóp giái đồng đội, nó đã viết một bức thư gửi cho Tyler, nói là Wendy muốn đi dạ hội cùng anh. Kết quả là tối hôm đó, Wendy đang định đi vào rừng thì Tyler đã đến, không còn cách nào, cô đành phải đi dạ hội với Taylor. Trước khi đi, Wendy còn dặn anh nuôi ong là không được đi một mình vào rừng, đợi ngày mai cô về rồi hãy đi, nhưng thanh niên này không nghe, vẫn một mình đi vào rừng. Với một cái váy đen quyến rũ, Wendy liền trở thành trung tâm của buổi tiệc. Sau đó cô liền solo điệu nhảy cô gái đến từ địa ngục của mình, vừa ma mị vừa quyến rũ khiến ai cũng phải đắm chìm theo. Như thế buổi dạ hội diễn ra vô cùng sôi nổi. Nhưng mọi người không biết rằng đám thanh niên dưới thị trấn đang bố trí kế hoạch để trả thù học viện vì chuyện đã đốt cháy tượng tên Dắt Tôn. Đám này đem một xe sơn đỏ đến nối vào ống nước chữa cháy. Trong lúc mọi người đang nhảy hăng say thì sơn đỏ bắt đầu phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả buổi tiệc. Trong lúc này, anh nuôi ong đang mai phục trước cửa hang của con quái vật. Lúc này có một người đi đến, sau đó là cho nổ luôn cái hang. Anh nuôi ong trốn sau cái cây cũng bị phát hiện, liền bỏ chạy muốn tụt quần. Quay về với buổi tiệc, sơn đỏ như máu phun khắp nơi khiến mọi người vô cùng hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, chỉ có riêng Đây là phấn khích tột độ, cô chỉ ước rằng phải chi đây là máu thiệt thì còn vui hơn nữa. Đang vui vẻ bất ngờ Đây lại thấy ảo giác, nhìn thấy anh nuôi ong đang gặp nguy hiểm. Cô nhanh chóng chạy vào rừng để ứng cứu, nhưng đã quá muộn, lúc Đây đến nơi thì thanh niên này đã bị quái vật tấn công bất tỉnh. Lúc này giáo viên Thon Hill cũng theo Đây đến nơi, hai người liền đưa anh nuôi ong về điều trị. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thanh niên này cũng đã bị hôn mê sâu. Hôm nay là ngày mà các phụ huynh được đến thăm con của mình. Gia đình của Wendy cũng đến đây. Nhìn thấy bố mẹ, Wendy cũng không mấy vui vẻ. Nhanh chóng bà viện trưởng đã kể cho bố mẹ Wendy nghe những việc mà cô đã gây ra trong vài tháng học tập ở ngôi trường. Không hổ danh là thiên tài chống đối xã hội, thành tích quậy phá của cô nàng khiến phụ huynh cũng lắc đầu. Ở một diễn biến khác, cảnh sát trường đã nhận được một vụ báo án, nạn nhân là bác sĩ khám nghiệm tử thi trong thị trấn. Ông ấy vừa bắn nát sọ mình để tự sát ở trong nhà xác. Nhưng kỳ lạ là cảnh sát trưởng mới gặp ông ta tuần trước, ông ấy rất vui vẻ yêu đời, không có dấu hiệu gì là muốn tự sát cả. Ông bác sĩ còn để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói là mình cắn rứt lương tâm vì đã làm giả kết quả khám nghiệm tử thi về vụ án giết người của bố Wendy từ 30 năm về trước. Nhanh chóng cảnh sát trưởng liền đến bắt bố của Wendy vì tự giết người 30 năm trước. Không hiểu chuyện gì, Wendy đi vào nhà giam để hỏi bố mình xem năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ông bố cũng bắt đầu kể lại, 30 năm trước, lúc bố và mẹ của Wendy đang yêu nhau mặn nồng, thì có một người đàn ông tên là Gazet cũng yêu mẹ của cô. Tình yêu quá nhiều lại còn yêu đơn phương nên Gazet đã bị mù quáng, bắt đầu rình rập mẹ của Wendy. Vì gia đình của Gazet giàu có và lâu đời nhất thị trấn này nên cảnh sát lúc đó không dám can thiệp. Mọi chuyện đến đỉnh điểm khi Gazet đã không kiềm chế nổi nữa, muốn giết chết bố của Wendy. Hai bên bắt đầu đánh nhau trước sự chứng kiến của mẹ cô, đánh đấm và trăm chiều xã giao. Ông bố đã vô tình đâm một kiếm vào người Gazet, làm hắn rớt xuống dưới chết ngay tại chỗ. Sau đó ông bố liền bị bắt. Nhưng khi cảnh sát điều tra lại và xác nhận đây chỉ là tai nạn, vì thế ông bố mới được thả ra, Câu chuyện có vẻ rất hợp lý, nhưng với những cử chỉ của bố mình, Wendy đã nhận ra bố mình kể không đúng sự thật, hình như ông đang giấu điều gì đó. Sau đó Wendy đã đến hỏi mẹ của mình. Sau một hồi thuyết phục bà mới kể ra sự thật, thì ra lúc đó người đâm chết ga chính là mẹ của cô, ông bố chỉ nhận tội thay người yêu của mình mà thôi. Mẹ Wendy còn nói lúc đó Gazette đã bị ghen tuông làm cho điên loạn, hắn sửa cả bọt mép, con mắt thì cứ như là thú hoang vậy nhìn vô cùng đáng sợ. Nghe những triệu chứng vừa rồi, Wendy liền nghi ngờ có thể Gazette đã bị trúng độc. Hai mẹ con liền đến đào mộ của tên này lên để điều tra, Wendy rất yêu thích công việc này, từ nhỏ món quà sinh nhật đầu tiên của cô chính là bộ đồ nghề để đào mộ. Đào một lúc cũng đến quan tài, Wendy liền mở nó ra hít một hơi, đúng là rất tuyệt. Gazette bây giờ chỉ còn là cái xác khô, đúng như Wendy dự đoán, Gazette đúng là đã bị trúng độc. Bất ngờ lúc này cảnh sát đến, bắt hai người vào tù một đêm vì cái tội đào mộ. Tuy vậy Wendy cũng đã kịp thời lấy đi một ngón tay của cái xác. Wendy cho bố mẹ mình biết là Gazette đã bị trúng đầu của cả độc dược, nghĩa là trước lúc bị đâm, Gazette đã chết rồi. Lúc đó anh ta chỉ như là xác sống mà thôi, khi Wendy chạm vào ngón tay, bất ngờ cô đã thấy ảo giác, bố của Gazette rất ghét những phù thủy, nên đã đưa cho anh một lọ thuốc độc, muốn con mình giết hết những phù thủy trong học viện. Gazette bỏ lọ thuốc vào túi áo và đi vào ngôi trường, muốn đổ nó vào nguồn nước. Lúc này Gazette thấy bố mẹ của Wendy đang thân mật, máu ghen nổi lên nên hắn lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Gazette bị xô vào tường làm lọ thuốc độc bị vỡ ra, kết quả liền bị trúng độc mà chết. Sáng hôm sau, Wendy và mẹ mình đến gặp ngài thị trường của thị trấn để kể hết mọi việc, vì lúc đó ông thị trường đang làm cảnh sát trưởng và thụ lý vụ án này. Wendy biết rằng thị trường cũng đã biết hết sự việc, nhưng vì lúc đó cha của Gazet rất giàu có và quyền lực ở trong vùng, nên ông đã làm giả kết quả khám nghiệm tử thi. Thật ra cha của Gazet rất ghét học viện Novomore. Vì ông ta cho rằng 200 năm trước học viện đã cướp đất của ông để xây trường, vì thế nên ông mới muốn giết chết hết các học sinh trong trường. Biết Wendy đã biết hết mọi việc, viện trưởng đành thả bố của cô ra và tuyên bố ông vô tội. Ngày của phụ huynh cũng kết thúc, Wendy chia tay bố mẹ mình trong khuôn mặt lạnh lùng như tiền. Trước khi đi, mẹ của Wendy đưa cho cô album ảnh của mình từ 30 năm trước. Vừa mở ra xem Wendy đã biết được năng lực của bà viện trưởng chính là biến hình. Cô liền đi đến chất vấn, hỏi Jovan lúc trước có phải là do bà ta biến ra hay không, bà hiệu trưởng cũng nhận đó chính là mình. Bà làm vậy vì không muốn các nhà chức trách sẽ vào cuộc điều tra, ảnh hưởng đến danh tiếng môi trường. Trong lúc hai người đang tranh luận thì bên ngoài có tiếng ồn, cả hai liền chạy ra xem. Dưới sân là một dòng trừ bằng lửa với nội dung sẽ có cơn mưa lửa xuất hiện. Tối hôm đó, Wendy nhận được một tờ thư nạc xanh, bên trong có nội dung là muốn biết đáp án thì hãy đến hầm mộ của Giác Tôn. Wendy và Init liền đi đến đó, nhưng đây chỉ là kế hoạch của đám bạn trong trường để tổ chức sinh nhật cho Wendy. Do thanh niên bàn tay đã thông báo ngày sinh của cô đến mọi người, nữ chính lúc này cũng không mấy bất ngờ, cô nói là mình thích tổ chức đám tang hơn là sinh nhật. Sau đó Wendy quan sát xung quanh thì phát hiện trong hầm mộ cũng có dòng chữ cơn mưa lửa sẽ xuất hiện. Vừa chạm vào nó, Wendy liền bị ảo giác, cô nhìn thấy tổ tiên của mình. và ta nói nếu muốn ngăn chặn được tên giác tôn thì phải tìm thấy ngôi nhà này, sau đó biến mất. Trở về phòng, Wendy đã vẽ lại cánh cổng mà mình nhìn thấy. Sau đó cô đến hỏi Tyler thì biết đây là căn biệt thự cũ của nhà Gazette, người muốn đầu đồng ngôi trường 30 năm trước. Wendy lập tức đi đến đó. Ở một diễn biến khác, ông thị trường cũng đang điều tra về nhà của Gazette. Theo báo cáo thì tất cả mọi người trong nhà của Gazet đã chết, nhưng ông nghi ngờ rằng em gái của Gazet tên là Lao Gia thì vẫn còn sống. Lúc quanh đây vừa đi vào thì thấy ông thị trường ở trong bước ra, cô liền lén đi theo. Cô gái nghe thấy thị trường gọi cho cảnh sát trường, nói là mình đã phát hiện ra gì đó. Nghe vậy Wendy liền trốn vào trong cốp xe của thị trường để theo dõi. Nhưng khi đến quán cà phê thì ông thị trường đã bị một người tông xe, sau đó bỏ chạy trước mặt Wendy và cảnh sát trường. Vụ tai nạn làm ngài thị trường bị hôn mê sâu, một lần nữa Wendy lại xuất hiện ở những nơi xảy ra rắc rối. Bà hiệu trưởng liền phong tỏa ngôi trường, không cho mọi người ra ngoài nữa, tuy vậy Wendy cũng không từ bỏ điều tra. Tối hôm đó, cô gọi Tyler đến giả vờ là tổ chức sinh nhật, nhưng sau đó là muốn anh chở mình và Init đến ngôi biệt thự của Gazette để điều tra lại. Ba người phát hiện cái xe gây tai nạn cho thị trường cũng ở đây. Trong mật thất còn có hình thờ tên Giác Tôn cùng với dòng chữ sẽ có mưa lửa xuất hiện. Mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm, Wendy và Init phát hiện phòng của Lao Gia rất là sạch sẽ, như là có ai đó ở đây, hoa trong bình thì vẫn còn mới. Bất ngờ hai người nghe tiếng hét của Tyler, sau đó con quái vật xuất hiện, Wendy và Init liền chạy trốn vào thang máy, con quái vật cũng chảy cúi tấn công làm cái thang máy bị rớt xuống tầng hầm. Tại đây Wendy đã thấy những bộ phận của nạn nhân bị con quái vật lấy đi đều được cất giấu ở đây. Chưa kịp làm gì thì con quái vật đã đuổi đến, hai người liền chạy ra cửa sổ thoát thân, sau đó cả hai quay lại tìm Tyler, cũng may anh chỉ bị thương ở bụng. Bất ngờ lúc này Topper lại xuất hiện khiến Wendy nghi ngờ có phải thanh niên này chính là quái vật hay không. Trở về, Wendy liền báo cho cảnh sát trưởng về những gì mình nhìn thấy ở căn biệt thự, nhưng khi mọi người đến đây thì mọi thứ đã trống trơn. Trở về trường, Wendy lại bị bà hiệu trưởng la mắng vì dám trốn ra ngoài. Sau khi nghe Wendy nói rằng mình làm vậy chỉ để tìm cách bảo vệ ngôi trường này, bà hiệu trưởng mới bỏ qua cho cô. Cùng lúc này, có người đã lén rút ống thở của ngài thị trưởng ở trong bệnh viện, làm ông ngùm củ tỏi luôn. Hôm nay là đám tang của ông, Wendy cũng đến dự. Cô rất thích dự đám tang, lúc nhỏ cô gái thường đi dự ké đám tang của mọi người. Trong lúc đang đứng nhìn mọi người đau buồn thì Wendy phát hiện một cái bóng đen sau gốc cây, cô liền đuổi chạy theo vào rừng. Thì ra đây là bác của Wendy với khả năng phóng điện. Ông tên là Vector, những kỹ năng chiến đấu của Wendy đều là do bác của mình dạy. Nghe tin Wendy gặp chuyện ở trường mới nên ông đến để xem thử. Lúc trước bố của Wendy còn học ở ngôi trường này, Factor cũng thường xuyên đến đây để thăm em trai, vì vậy ông hiểu rất rõ học viện Nevermore, nhìn thấy tấm hình con quái vật, Factor liền nhận ra, nó tên là Hạch. Nếu người có dòng máu của quái vật này, thì sau khi bị kích thích từ ngoại lực liền sẽ biến thành quái vật, Factor còn nói trong thư viện của hội kín Nai Xe có quyển sách nói về quái vật này. Tối hôm đó, Wendy đi đến căn cứ của hội Nai Xe. Topper cũng ở đây, Wendy liền nói hết giả thuyết của mình. Cô cho rằng Topper chính là quái vật, vì lần nào quái vật xuất hiện, Topper cũng là người xuất hiện đầu tiên. Hơn nữa Topper còn vẽ hình của quái vật lên giấy trong khi chưa thấy nó. Tuy vậy Topper vẫn nói tất cả là trùng hợp, anh không phải là quái vật, sau đó tức giận bỏ đi. Một lát sau Fetter cũng đến, ông chỉ cho Wendy một cái két sắt, sau đó với tài phá két của bàn tay, hai người cũng đã lấy được cuốn sách. Bên trong sách ghi là dòng máu quái vật hai được duy truyền, nó được kích phát bởi sang chấn tâm lý, chất hóa học hoặc là thôi miên, nếu được giải phóng, Hyde sẽ coi người đã phóng thích mình như là chủ nhân, trở thành công cụ sai đầu đánh đó. Sáng hôm sau, Wendy và Fester đi theo dõi Topper. Hai người phát hiện thanh niên này đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nghi ngờ bà bác sĩ chính là Laura, em gái của Gazette. Wendy liền đến báo cho hiệu trưởng, nhưng không ngờ bà bác sĩ cũng ở đây nên cô đã không nói được gì cả. Tối hôm đó, Wendy trở về phòng thì phát hiện đồ đạc đã bị xáo trộn. Cuốn sách đã bị lấy mất, bàn tay thì bị ghim dao lên tường, Wendy liền đưa bàn tay đến cho Vector cấp cứu. Sau một hồi phóng điện, bàn tay cũng đã tỉnh dậy, nhưng vì bị tấn công ở sau nên bàn tay cũng không biết là ai làm cả. Quá tức giận, Wendy thề rằng sẽ cho kẻ đã làm việc này phải chịu sự dày vò đau khổ nhất thế gian. Vector cũng tạm biệt Wendy nói là ngày mai mình có việc phải rời đi. Wendy trở về liền đến gặp hiệu trưởng, nói tất cả những gì mình điều tra được với con quái vật hay. Thì ra ngay từ đầu bà hiệu trưởng đã biết quái vật giết người trong rừng chính là hai nhưng bà không nói với cảnh sát vì như thế học viện Nevermore sẽ tiêu đời. Trước giờ người dân trong thị trấn đã rất ghét ngôi trường này, rất ghét phù thủy. Nếu biết các vụ án mạng này là do một dị nhân gây ra, có lẽ ngôi trường này sẽ không còn hoạt động được nữa, bà làm tất cả đều là vì ngôi trường này. Sáng hôm sau, Wendy đã gặp ông chúa trên đường, cô đưa nữ chính đến gặp con trai của thị trường. Cậu đưa cho Wendy xem những tài liệu mà bố của mình đã điều tra được, thì ra lao ra, em gái của gaz đúng là vẫn còn sống. Cô ta còn đổi tên để mua lại căn biệt thự của nhà mình, sau đó là lên kế hoạch để trả thù học viện Nevermore vì đã hại chết cả nhà của cô ta. Và con quái vật hai chính là tay sai của Lao Gia, trong đầu Wendy liền nghi ngờ và bác sĩ tâm lý chính là Lao Gia. Wendy liền đến gặp bà bác sĩ để chất vấn, ai có thể ra vào bệnh viện một cách dễ dàng để rút ống thở của ngài thị trường ngoài một bác sĩ chớ. Còn có bó hoa mà bà bác sĩ đã đem đến để thăm anh nuôi ong rất giống với hoa trong biệt thự của Gazette. Và một bác sĩ tâm lý có bằng cấp hạng A sao lại đồng ý làm việc ở một thị trấn nhỏ này, mục đích là để có thể khai thác tâm lý của các học sinh phù thủy, sau đó tìm ra ai là người mang dòng máu quái vật hành, lợi dụng nó để giúp mình trả thù, và Topper chính là người đó. Trước những lập luận này, bà bác sĩ vẫn nói là không phải mình và cho rằng Wendy đã bị tâm thần. Khi Wendy vừa rời đi, con quái vật hành đã xuất hiện, sau đó là giết chết bà bác sĩ. Nghi là do Topper làm, Wendy liền đến gặp anh ta, nhưng Topper nói mình không phải là quái vật. Lúc trước anh đến gặp bác sĩ tâm lý chỉ vì đã mơ thấy bà ta sẽ bị giết chết, nhưng Van đã tìm thấy đồ dùng của các nạn nhân trong vòng của Topper. Thanh niên này nói là mình bị gài bẫy, liên tục giải thích, nhưng cảnh sát trưởng cũng đã xông vào và bắt đi Topper. Nghĩ là mình đã điều tra ra chân tướng, Wendy vô cùng phấn khích, cô đi đến gặp Tyler, muốn mời anh hẹn hò với mình, nhưng lúc hai người vừa hôn nhau, Wendy lại thấy ảo giác, cảnh quái vật đang giết bà bác sĩ tâm lý, sau đó là biến lại thành Tyler thì ra đây mới chính là quái vật, Wendy liền hốt hoảng chạy ra ngoài, không ngờ nụ hôn đầu của mình lại trao cho tên quái vật giết người này. Khuya hôm đó, Wendy hẹn Tyler đến hầm mộ của Giáp Tôn. Đúng là những lần mà Wendy sắp điều tra ra sự thật, Tyler đều biết hết. Sau đó là con quái vật xuất hiện giết người, xóa hết mọi manh mối. Trong biệt thự nhà Gaz. Tyler đã tự làm bị thương mình để đánh lạc hướng mọi người. Lúc này mọi người trong hội nai xe cũng xuất hiện, bắt lấy Tyler. Mọi người đem Tyler đến nhà kho để thẩm vấn thì ra mẹ của Tyler cũng là một phù thủy, và sau khi sinh Tyler, chứng trầm cảm sau khi sinh của bà ta đã phóng thích con quái vật hai trong người, tất cả đều được cảnh sát trưởng lưu trữ lại. Bây giờ Wendy muốn tra tấn Tyler xương xương để anh biến thành quái vật. Đám người trong hội nai xe thấy vậy liền rén bà bỏ đi đến báo với hiệu trường. Trong lúc Wendy đang định tra tấn phát chí mạng thì cảnh sát trưởng đã xông vào, đưa tất cả về đồn. Ông cảnh sát trưởng vẫn không tin con trai mình là quái vật khiến Wendy bất lực mà ra về. Trước lúc đi, Tyler đã xuất hiện và nói nhỏ vào tai của Wendy, hắn ta đã thừa nhận mình chính là quái vật hay. Tyler nói lúc đầu khi mới biến hình anh có chút sợ hãi, nhưng sau khi giết người quen tay thì lại thấy phấn khích vô cùng. Tyler còn dọa mục tiêu tiếp theo sẽ chính là Wendy. Lại một lần nữa gây hỗn loạn, Wendy đã bị bà hiệu trưởng đuổi học, cô cũng quyết định mình sẽ rời đi. Nếu như tiên tri cho rằng chính Wendy sẽ phá hủy ngôi trường này, thì nếu cô không có ở đây thì chuyện đó không thể xảy ra. Sáng hôm sau, Wendy thu dọn đồ đạc, chia tay bạn học trong trường. Lần này đích thân bà hiệu trưởng sẽ hộ tống Wendy ra bến tàu. Trước khi đi, Wendy đến gặp cậu bạn nuôi ong, cậu ta mới tỉnh dậy. Anh nuôi ong cho biết đêm hôm đó, anh đã nhìn thấy người cho nổ hang của quái vật đã mang một đôi ủng màu đỏ. Wendy nghe vậy liền hiểu ra gì đó. Cô đi đến gặp giáo viên Thornhill, thì ra chính bà ta mới là Lao Gia, đầu tiên là giả chết, sau đó đổi danh tính để xin việc tại học viện để lên kế hoạch trả thù. Lao Gia đã lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo, đến cả thiên tài như Wendy mà cũng bị lừa, thấy Lao Gia còn chối, Wendy đã gọi Taylor ra, vì là giáo viên trong trường nên Lau ra biết mẹ của Tyler là hay, vì thế nên bà ta đã tiếp cận anh, sau đó là dùng chất độc để phóng thích quái vật hai trong người của Tyler. Lúc đầu vì không thể khống chế được quái vật nên lao ra đã nhốt Tyler trong hang động. Một thời gian sau Tyler cũng đã phục tùng chủ nhân đã phóng thích mình, khi bác sĩ tâm lý điều trị cho Tyler và đã gần khám phá ra mọi chuyện, lao ra liền cho Tyler giết chết bác sĩ, sau đó là gài bẫy để đổ tội cho Topper, không có đường chối cãi, lao ra cuối cùng đã thừa nhận. Bà liền ra lệnh cho Tyler giết chết Wendy, nhưng lao ra không ngờ rằng Tyler chính là do bà hiệu trưởng biến thành, còn Tyler có lẽ giờ này còn đang ở nhà ga chờ giết chết Wendy. Lúc này bà hiệu trưởng khuyên lao ra nên dừng tay lại. Nhưng bất ngờ lao ra đã tiêm thuốc độc vào cổ khiến bà hiệu trưởng đang xuất ngay và luôn, Wendy vội đến sơ cứu thì cũng bị lao ra đánh ngất. Bàn tay cũng ở đó và chứng kiến mọi việc, liền chạy về báo cho Enid nghe. Wendy tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong hầm mộ của Jack Tôn, trước mặt là Tyler. Lúc này lao ra cũng tiến vào, Sai Tyler ra ngoài canh chừng, sau đó Lao Gia cũng kể hết sự thật. Thì ra tên Giác Tôn chính là tổ tiên của gia đình Lao Gia, hơn 300 năm trước, Giác Tôn đã giết chết hết những phù thủy ở thị trấn một cách tàn nhẫn vì cho rằng họ là ác quỷ, nhưng thực tế tên này làm vậy là để độc chiếm thị trấn. Cuối cùng hắn ta đã bị tổ tiên của Wendy giết chết. Sau đó bà cho xây dựng học viện Nevermore trên đất của Giác Tôn. Kể từ đó dòng họ của Lao Gia vẫn luôn căm ghét và tìm cách xóa sổ học viện. Anh trai Gazet của Lao Gia cũng vì muốn giết học sinh trong học viện Nevermore, cuối cùng là tự mình trúng độc mà chết. Và giờ Lao Gia muốn tìm cách siêu nhiên hơn để xóa sổ ngôi trường. Đó chính là hồi sinh tên Giác Tôn. Mục đích mà lão ra cho quái vật hai lấy đi những bộ phận cơ thể của nạn nhân chính là để thực hiện việc này, và chìa khóa cuối cùng để hồi sinh dắt tôn chính là máu của Wendy. Hôm nay là đêm trăng máu, phù hợp với điều kiện nghi lễ hồi sinh. Nhanh chóng lao ra liền cắt tay của Wendy, áp nó vào quan tài. Sau đó là đọc một bài bùa chú, cuối cùng trận pháp đã được kích hoạt, trong quan tài, một đám khói đen bay ra, sau đó là tên dắt tôn đã từ từ sống lại, Wendy muốn ngăn cản nhưng đã bị tên này khống chế, cuối cùng là đâm cho cô một dao gục xuống ngay tại chỗ. Sau đó Giác Tôn và Lao ra tiến đến ngôi trường để xóa sổ nơi đây. Trong lúc hấp hối, Wendy đã nhìn thấy tổ tiên của mình. Bà nói bà sẽ phục sinh cho Wendy, nhưng sau này cô sẽ không gặp lại được bà nữa. Bà còn chỉ cách giết chết Giác Tôn chính là đâm vào trái tim đen của hắn. Sau đó tổ tiên đã nhập vào người của Wendy, làm cô lập tức tỉnh dậy, các vết thương trên người cũng dần hồi phục lại. Wendy liền chạy về ngôi trường. Ở học viện, Inic đã thông báo tình hình cho mọi người. Ông chúa và hội viên trong nhóm Nai xe đang tiến hành sơ tán học viên. Còn Inic thì chạy đi cứu Wendy. Bất ngờ cô nàng đã có thể biến hình được thành sói làm cô mừng như là Tết. Cảnh sát trưởng đang chở Topper đi chuyển trại giam cũng nghe được tin học viện đang có chuyện, ông liền đi theo định vị của Tyler đến hầm mộ, còn để Topper ở ngoài xe, bàn tay lúc này cũng xuất hiện để giải cứu cho Topper. Wendy đang đi thì bị Tyler ra chặn đường, hai bên nhìn nhau thật là chiều mến, sau đó Tyler liền biến hình thành quái vật hai, bóc Wendy dính luôn vào gốc cây. Trong lúc nguy hiểm, cô nàng sói Init liền xuất hiện ứng cứu. Người sói với quái vật liền giao cấu với nhau, để Wendy đi đến ngôi trường, Người sói có vẻ bị thất thế hơn, nhưng đúng lúc này bố của Tyler đã đến bắn một viên vào quái vật. Trong lúc quái vật hai đang phân tâm, Init liền đánh gục nó, sau đó hai người liền biến thành người thường. Lúc này Giác Tôn đang thi triển phép thuật, lửa bùng lên khắp học viện khiến nơi đây vô cùng hỗn loạn. Wendy lúc này cũng đến, cô lấy một cây kiếm, đi vào sống chết với tên Giác Tôn, Topper cũng tới bắn một mũi cung nhưng đã bị tên này chặn được. Đúng lúc nguy hiểm Wendy đã cứu cho thanh niên này một mạng, cũng như bù đắp lại việc đã tống anh vào tù quan. Wendy nói Topper hãy đi sơ tán mọi người, còn để nơi đây lại cho mình. Hai bên tiếp tục chiến đấu, Wendy đánh đấm cũng rất gì vào này nọ, nhưng tên giác tồn quá mạnh, cây kiếm của Wendy liền bị đánh vỡ vụn, cô cũng bị đánh văng ra xa. Trong lúc tên này sắp ra tay giết người thì bị một nhát kiếm đâm xuyên người từ phía sau, thì ra là cô gái ong chúa, ngay lập tức cô nàng cũng bị hất văng. Lợi dụng lúc này Wendy liền đâm mảnh kiếm vào trái tim đen của Giác Tôn, tên này cứ thế mà toàn thân bốc cháy, trở về với địa ngục. Chưa kịp vui mừng thì Lao Gia lại xuất hiện, dùng súng muốn giết chết Wendy vì đã phá hỏng kế hoạch của mình. Bất ngờ một đàn ong xuất hiện, cán cho bà thím nằm vật vã dưới đất. Thì ra là anh chàng nuôi ong đã đến, anh tuyên bố rằng người trong hội nuôi ong không dễ bị bắt nạt đâu nghe. Sau đó Wendy một đạp đánh gục Lao Gia, cuối cùng với sự đoàn kết của tất cả học sinh trong trường, Wendy và các bạn của mình đã cứu học viện khỏi thảm cảnh bị diệt vong. Sáng hôm sau, học viện cũng đã kết thúc học kỳ đầu tiên, mọi người chia tay nhau đi về nhà của mình. Trước khi đi Wendy đã đến tưởng niệm lại hiệu trường lần cuối, thật ra mọi việc bà làm đều vì bảo vệ học viện Nevermore này mà thôi. Khác với lần đầu nhập học, Wendy giờ không còn cô đơn nữa, cô cũng đã có bạn để nói lời tạm biệt trước khi ra về. Nhưng trên đường về, có người đã nhắn tin cho Wendy, nói là mình đã luôn theo dõi cô trong suốt thời gian qua. Trong xe cảnh sát, Tyler đang được vận chuyển về trại giam thì đột nhiên biến thành quái vật 2. Season 1 của bộ phim cũng kết thúc ở đây.